hoan nơi đây đoàn con đến hát mừng mừng thánh du xe ban hiền đức nữ trinh cha nuôi con chúa trời nêu gương sống giữa đời tấm gương âm thầm phục vụ du xe du xe người cha trí lành luôn luôn trung kiên sống đời nên thái ngài đã vươn lên cuộc sống vui tươi trong ê chề lặng lẽ hy sinh suốt đời công chế nay trên dương gian đoàn con đến hát mừng trên nơi thiên cung muôn thiên thần xưng danh hòa lời ca khen chúc vinh ôi thánh du xe người cha yêu nhân hiền hoàn nơi đây đón con đến hát mừng mừng thánh du xe ban hiền đức nữ trinh cha nuôi con chúa trời nếu gương sống giữa đời tấm gương âm thầm phục vụ du xe du xe nguyện cha mãi cầu bầu cho muôn muôn nơi thắm tình nhân ái không ngại đời lắm trông gai theo gương ngài một ý không phải dẫu nhiều ngang trái xin cho con luôn tìm theo ý chúa trời luôn luôn trung kiên theo chân ngài mãi thôi một lòng con đi khắp nơi loan báo tin vui của chúa cho muôn người hoàn nơi đây đoàn con đến hát mừng mừng thánh du xe bạn hiền đức nữ trinh cha nuôi con chúa trời nếu gương sống giữa đời tấm gương âm thầm phục vụ du xe du xe nguyện cha mãi cầu bầu cho muôn muôn nơi thắm tình nhân ai dẫu có gian không ai đời lắm trông gai theo gương ngài một ý không phải dẫu nhiều ngang trái xin cho con luôn tìm theo ý chúa trời luôn luôn trung kiên theo chân ngài mãi thôi một lòng con đi khắp nơi loan báo tin vui của chúa cho muôn